đây hội lão tướng anh thi anh đức anh toàn anh huấn <laughs> anh toàn cũng dạng lão tướng rồi thì có mình với lại à, đinh thành là trẻ tướng thôi uh. <laughs> hay quá đội đã tập trung đầy đủ đủ rồi đó châu ơi đủ rồi đó châu đây cũng khá đủ rồi trọng tài cũng đã xong ok để xem nha Thank you.